À, xin giới thiệu các bạn đây mình à, làm một cuộc phỏng vấn ngắn gọn giữa một cái người bị ung thư cái vùng cổ và vùng họng thì người trong cuộc là chú An chú uh, chú Hùng và cô uh, cô Vân thành à, cái mục đích của cái cái live show này á cái video này á, là để ờ, chia sẻ một cái kinh nghiệm và cái kinh nghiệm này nếu mà đứng ở góc độ đó tôi nhìn tôi thấy tôi cũng cả rất là kinh ngạc kinh ngạc vì cái khả năng mà tái tạo của cơ thể chứ không phải là thuốc men khi mà cơ thể chúng ta bị cung cấp mà đầy đủ năng lượng ấy, thì nó sẽ tự sửa chữa tự hồi phục mà cái sự hồi phục đó chính cái khả năng hiểu biết của con người ấy, còn thua xa lắm cho nên do đó đây hôm nay ấy, xin giới thiệu những người trong cuộc để họ nói lại những cái điều mà họ đã chứng mắt dạ, đầu tiên á là xin mời à, chú An dạ, chào các bạn tôi tên là An à, xin giới thiệu đây là em trai tôi cũng là bệnh nhân tên là Hùng và em dâu tôi tên là Vân thì à, có một lần tôi đi đến nhà đứa em thăm nó và phát hiện là nó rất là gầy gò hỏi nó đang ăn cái gì nó nói là đang áp dụng phương pháp Osawa à, mà hỏi nó tại sao lại ăn nói là lúc đầu nó bị viêm họng rồi đi bác sĩ bác sĩ cho uống kháng sinh uống riết cái à, cái chỗ vòng họng hạ họng bị sưng lên sưng lên rồi đi khám thì bác sĩ nói là sau khi làm sinh thiết này kia bác sĩ nói là nó bị ung thư cái nó sợ quá nên mới áp dụng phương pháp Osawa và áp dụng mấy tháng thì cái số ký từ 65 ký đã sụt xuống còn 48 ký thì à, nhìn thể xác rất là thảm hại thì à, tôi mới nói nó rằng là thôi mình à, thử áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng để xem sao thì nó cũng đồng ý và bắt đầu từ hôm đó nó áp dụng theo phương pháp cân bằng năng lượng và thấy số ký từ từ lên dần và đến khi số ký lên khoảng 60 mấy ký thì sức khỏe thấy cũng à, khỏe dần và đi à, nội soi lại thấy cái khối u trong cổ họng nó cũng teo dần và sau đó thì à, về nhà tiếp tục áp dụng ăn uống theo phương pháp cân bằng năng lượng và phát hiện là cái lưỡi nó bị sưng sưng một bên thì có hỏi à, thầy tám thì thầy tám nói là cái đó là nó mình ăn uống đủ năng lượng thành ra cơ thể nó tự sửa chữa à, thành ra là không sao và một thời gian thì nó xẹp bên sưng nó xẹp và nó sưng phía bên kia à, sau thời gian thì nó sưng cái đuôi lưỡi nữa và nó sưng xuống ở dưới uh, dưới hầu sau một thời gian nữa thì hết thế và trong quá trình đó là phát hiện ra trong cơ thể có một cái luồng nhiệt nó cứ râm ran tê tê giống có kiến bò vậy cứ chiều chiều thì nó, nó tê tê tê tê rồi à, cũng hỏi thầy tám thì à, thầy tám cho biết đó là cái nguồn thần lực thì có hướng dẫn thầy tám có hướng dẫn là mỗi lần mà có nhiệt độ nhiệt, nhiệt nó lên trong người gì đó thì mình luyện khí thì nó sẽ giảm nhiệt thì trước đó vì không biết nên à, cứ để cái luồng khí nó cứ à, tồn tại ở phía à, ngực một thời gian thì cũng đi chụp phim phổi thì phát hiện là bác sĩ nói là có mấy cái vết nám và bác sĩ phê là đã bị tổn thương một số và thậm chí nói là di căn phổi và sau đó thì tiếp tục về nhà áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng tiếp và một thời gian thì à, cái nguồn à, và luyện khí để cho cái cái nguồn nhiệt nó nó lên trên não thì lúc đó thì mỗi lần mà nhiệt nó tăng lên thì liên luyện khí thì nhiệt độ nó sẽ giảm và cái luồng nhiệt đó nó đi lên đi lên não nó hết có bị sốt và sau một thời gian thì à, thấy cũng à, sức khỏe tốt dần lên và đến bây giờ thì à, nó ăn ngon ngủ ngon và sức khỏe thì tăng khoảng à, được 64 65 kg đó à, xin thưa các bạn phương pháp cân bằng năng lượng thì à, rất là hiệu quả và rồi xin cảm ơn chú em à, xin giới thiệu cô cô Vân cô là người phụ nữ mà đi sát với lại căn bệnh của chồng từ đầu tới cuối cô giống như là một cái người nhân chứng và cô hiểu rất rõ cái quá trình mà xảy ra của căn bệnh này nhất là trong cái thời gian mà cái cái tế bào của chúng ta mà tái hồi phục cái cuốn cổ họng á trong cái lưỡi á là một cái quá trình đối đối với tôi tôi thấy rất là kinh khủng và cô là cái người theo dõi chính xác về ăn uống về giấc ngủ theo dõi mọi cái giống như là một cái người bác sĩ trực tiếp với lại căn bệnh cho nên cô có nhiều cái cái hiểu biết về cái cái cái này và nếu mà qua cái cái phương pháp qua cái live show này á và nếu các bạn có những cái thắc mắc về cái cái bệnh này có thể cô với chú có khả năng để giải quyết thích cho các bạn chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm này à, xin mời cô dân dạ, chào các bạn à, mình là vân của Hồng ờ, à, ờ, người bệnh tới khi mà à, cái sức khỏe ừ, áp dụng cân bằng năng lượng là sức khỏe nó bình phục lại thì nó bắt đầu nó sửa chữa nó, sửa chữa hiện bây giờ đang sửa chữa cái lưỡi trước đó đầu trước thì sửa đầu trên đỉnh đầu tức là đau trên đầu nhiều điểm xong rồi nó nó chạy từ từ từ xuống cái vùng cổ xong rồi xuống tới đến cánh tay nó, nó, nó sửa khoảng một lần rồi khoảng từ à, hai 2 tuần tới 3 tuần xong thì à, nó sửa từ bộ phận cái hiện hiện tại bây giờ đó là đang sửa chữa cái lưỡi cái lưỡi thì khi mà cái lưỡi nó sưng thì cái lưỡi cái đầu lưỡi mình nó giật méo qua bên mà đi khám à, bác sĩ thì giờ bác sĩ kiểm tra bác sĩ nói là bình thường không có chuyện gì hết đó cái đi chỉ có mình mình mình biết thôi tại vì mình chăm sóc ảnh à, là 24 trên 24 à, con có kể là một lần chú bị ói ra máu dạ có có lúc cái bữa đó là 11 mùng 1 mùng 1 Tết là đêm đó về cái là ảnh ờ, ho nhẹ nhẹ thôi tự nhiên ra một cục máu rồi cái bắt đầu ho ho liên tiếp khoảng một trong vòng một tiếng đồng hồ ra khoảng ờ, cái chén máu mà không biết chứ mình nhìn mình sợ luôn sợ định tính nhập viện nhưng mà ráng coi sao mà nhìn vô thì không có chất chày mà máu thì cứ ra liên tục ra tới ờ, khoảng 12 giờ từ 10 giờ tới khoảng 12 giờ đêm nó mới ờ, nó mới ngừng rồi từ đó là sáng là bình thường lại không có một cái vấn đề gì trong cái, người cái, cái dùng máu mà nó bị tống ra ngoài đây á, là cái dùng máu mà những cái dùng tế bào bị bệnh ở trong cái vùng cổ họng dạ. khi mà nó tống ra được tức là những cái chất mà gây bệnh á, nó dạ. được đẩy ra ngoài đó. thì à, thì à, bây giờ theo cô nhận xét á, cái sức khỏe của chú thì bây giờ cái bệnh nó vẫn đang tiếp tục hồi phục chứ chưa phải là hết hẳn nhưng mà về cơ bản cô thấy là chồng của cô có khỏe hơn khỏe khỏe hơn lúc ờ, mà chưa bệnh nhiều luôn bây giờ về bản thân của chú á chú thấy là cái sức khỏe của mình á mình có hy vọng là mình không còn bệnh nữa không đang đang tiến triển ờ, tốt lắm khỏe lúc trước là bình thường là cân có 61 ký mà bây giờ lên tới trước cái bệnh là 61 ký mà bây giờ lên tới năm ký rồi thế thì nó vượt qua cái hầu khỏe là 4 ký yeah. Dạ. và như vậy thì cái vấn đề ký lô ở đây là một ký lô của mình là khoảng 8 tỷ rưỡi tế bào bây giờ nếu mình tăng lên vậy thì nó vượt qua cái cái cái ngưỡng mà gây bệnh và mình phải duy trì cái số ký này chứ không có để tụt xuống nữa và như vậy thì ờ, cô nói như thế nào về cái phương pháp cân bằng đối với lại căn bệnh ung thư này? À, theo như là mình nghĩ là à, cái phương pháp của ờ, bên cân bằng năng lượng là rất là hay theo bản thân mình thì mình tin tưởng hiệu quả hiệu quả nhiều lúc mà khi mà chưa có phát bệnh đó là cái cái mà giấc ngủ là ngủ khó ngủ thì bây giờ là ăn ngủ rất là tốt ngủ ngon khỏe sức khỏe là nó bình phục hơn nhiều ờ, hơn lúc mà mà chưa bệnh luôn chưa hả? bệnh luôn Ồ. Dạ. <laughs> cái chuyện này thì cũng chính cô nói thì tôi mới tin chứ còn nếu mà anh chàng nói tôi cũng không tin nổi dạ. tại vì cô là cái người biết rõ từ đầu tới cuối cô xác định là bây giờ sau cái cái trận bệnh chữa hồi phục phần nào á thì bây giờ sức khỏe là tốt hơn cái hồi không chưa bệnh dạ đúng rồi bây giờ là à, tốt hơn nhiều chỉ còn là cái phần cuối cùng là sửa chữa thôi mới lửa giờ ăn cũng lạc nó không ăn được nói chung bây giờ cái cái phương pháp này sau khi mà khỏi bệnh rồi á là phải thay đổi hẳn cái chế độ ăn hồi trước dạ đúng rồi cái chế độ ăn hồi trước là nó đưa cái sức khỏe mình tới chỗ cùng dạ. bây giờ nếu mình tiếp tục mình ăn theo cái cái cũ <clears throat> cái hồi xưa thì cái bệnh mình vẫn tiếp tục tái diễn cho nên bây giờ dù muốn dù không mà là phải tách ra rời bỏ cái cái chỗ cũ đó cái thói quen cũ đó và ăn theo cái mà cái cơ thể mình cần tức là mình nghe cái cơ thể mình cơ thể mình thèm cái gì thì mình ăn cái đó giống như hồi trước đó, chú ờ, chú cũng quen ăn cái cũ ăn những cái tô phở rồi vô là bắt đầu nó khó thở mệt đúng không chứ bây giờ bắt đầu cô, cô điều chỉnh lại bây giờ chẳng hạn giờ cô nói giờ trường hợp như một ngày chú ăn như thế nào cô kể thử một ngày coi buổi à, buổi sáng thì ăn à, nhẹ. ăn nhẹ thôi ăn nhẹ là ví dụ chẳng hạn như cái gì à, xôi chè xôi chè à, <coughs> ăn sơ rồi bắt đầu là uống sinh tố ừ. rồi bắt đầu khoảng 10 giờ về là uống rau má nhưng rau má thì một tuần lễ là uống chỉ có 3 ngày thôi uống tới buổi trưa là ngưng rau má là phải bỏ đường ngọt rồi bắt đầu là trưa là uống sữa ăn à, đồ đồ nhẹ nhẹ bánh kẹo bánh kẹo đồ ngọt không à rồi tới à, có bữa là không có ăn cơm trưa luôn đó, rồi tới chiều là có bữa thì à, à ăn phở cũng ăn ít thôi chứ không ăn nhiều mà ăn lạc lắm giờ không có cái lưỡi như là nó sữa rồi nó tự mình ăn lạc chứ khỏi cần khỏi cần khỏi cần khỏi cần ăn mặn ra nó được ăn mặn là vô là nó nó bỏ dạ, à. Dạ, cái lưỡi là giống như bị phỏng rồi đó tức là cái lưỡi mình nó đã tẩy rửa cái, cái muối hồi xưa hết dạ, rồi dạ. bây giờ cho nên nó buộc cái cái cái, cái miệng mình phải ăn lạc chứ dạ, không có dạ, được rồi. ăn mặn như xưa nữa mặn vô lưỡi ra nó đau nó bị phỏng do giận mặn cũng được thì bây giờ chẳng hạn như cô cô thấy là cô có tự tin về cái sức khỏe của chồng là sẽ không còn bệnh không còn tái bệnh nữa không dạ tự tin lắm tự tin về cái cái cái cân bằng năng lượng này dữ lắm không tự tin về cái ừ. sức khỏe của của chồng á dạ chưa làm biết đi dạo bây giờ ăn mà già đi dạo hoài <laughs> vậy là hạnh phúc rồi vừa hết bệnh mà vừa à, hạnh phúc hơn đúng không tối là đi, đi khoảng tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ ngoài đường thì mới về nhà <laughs> khỏe nhiều lắm rồi như vậy thì qua cái câu chuyện này đó thì à, hai vợ chồng của cô Vân á là cũng có có rất nhiều kinh nghiệm về trong cái căn bệnh này và cái khả năng mà tái tạo cơ thể là một cái điều rất là kỳ diệu khi mà mình cung cấp đủ cái năng lượng cho cơ thể thì cơ thể chúng ta sẽ tự động tái tạo ra lại và cái bệnh ung thư này đó giống như ờ, chú kể đó là cái mỗi buổi chiều vậy á là trên cái vùng ngực cái vai á là nó nóng nó châm nó chích dạ đúng rồi mình kể rõ cái ờ, nó xuống từ lòng bàn chân từ lòng bàn chân xuất phát ờ, cái luồng khí nóng rồi à, khi mà áp dụng cái cân bằng này thì cái cái thần lực ở trong người bắt đầu nó dịch chuyển nó lưu thông trở lại thì cô cô dân có thể nói thêm cái cái phần chỗ này không dạ à, từ khi mà cơ thể ảnh mà phục hồi, á, thì nó có cái cái luồng à, mà năng lượng khi ừ, nóng mà từ cái nó, nó từ cái lòng bàn chân á nó nóng giống như là sốt vậy đó nóng nó chạy đi lên tới luồng xương sống nó đi lên từ từ từ tới mà ở sau cổ cho lên tới đỉnh đầu chỉ có ở những cái vùng đó mới mới nóng thôi còn à, toàn bộ cơ thể mình đo nhiệt độ thì nó xanh hết như vậy thì <clears throat> xét cho cùng á cái cái cái nhiệt lượng ở trong người mình nó phải lưu thông còn hồi trước là nó nó không lưu thông được khi nó lên tới cái vùng cổ vùng ngực á à, nó bị cản lại bị cản lại lúc là thở không được à, nó nó cản lại cho nên do đó nó mới gây u gây bú ở trong cái vùng cổ yeah. Dạ. và khi mà bắt đầu mà điều chỉnh lại cái cơ chế cân bằng á, thì cái nhiệt nó bắt đầu nó lưu thông trở lại yeah. Dạ. từ đầu xuống chân từ chân lên đầu và như vậy thì cái gốc mà để sinh ra bệnh ung thư là cái nhiệt lượng nó nó không lưu thông một cách bình thường và nếu mà nó không lưu thông cách bình thường vậy thì cái chất mà để giải nhiệt cái chất mà giải nhiệt ở trong cái cái cái nhiệt cái cái cái nhiệt năng này đó là gốc của đường cho nên khi mà không có đường thì cái nhiệt năng nó không không quá giải được và do đó nó tích tụ lại và khi nó tích tụ lại thì nó tích tụ cái dùng nào thì cái tế bào dùng đó sẽ bị tổn thương và những cái người mà bị ung thư đó, thì nếu mà điều chỉnh cơ chế cân bằng thì có thể vượt qua và không phải tốn thuốc không phải cắt mổ không phải chịu một cái tổn thương nặng nề sau khi mà em phương pháp cắt mổ và bây giờ các bạn nhìn thấy chú Hùng đó thần sắc rất là khỏe mạnh nếu mà nhìn bên ngoài không thấy là không có thể nói là biết được cái chứng bệnh gì hết vậy thì bây giờ cái chương trình tới đây cũng xin kết thúc xin à, chào các bạn